đã có lời chép trong sách ngôn sứ thế này vì đức chúa là chúa thượng không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của người cho các ngôn sứ tôi tớ của người được biết sách ngôn sứ a 1 chương 3 câu 7 Từ thời cựu ước, Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ để thông truyền lời của Ngài. Sứ điệp từ Chúa có thể là những lời an ủi khích lệ, hoặc có khi là những lên án sai trái và cảnh báo tai họa khi dân đi sai đường lối của Chúa. Vì vậy mà các ngôn sứ thường bị ghét bỏ, bị chống đối, bị nhào báng, thậm chí là bị giết hại. Bởi sự thật là một mối đe dọa đối với những người muốn tiếp tục sống trong tội lỗi, gian ác, chống lại lề luật của Thiên Chúa. Hiện nay, thế giới đang ngập tràn nỗi sợ hãi. Thiên Chúa đang cho phép xảy ra sự hỗn loạn được mô tả trong sách Khải Huyền trong thời điểm của những sự trừng phạt. vị ngôn sứ cuối cùng được sai đến theo dấu chỉ trong kinh thánh và lời tiên tri thời đại chúng ta đang sống là thời đại cuối cùng thế giới cũ sắp qua đi thế giới mới địa đàng mới sắp hình thành trên trái đất này chúng ta đang sống trong một thời điểm lịch sử vô cùng quan trọng của nhân loại thời điểm của một cuộc chiến đấu cuối cùng vô cùng khốc liệt giữa thiện và ác ánh sáng và bóng tối thiên chúa và satan đứng trước thời điểm lịch sử hệ trọng này thiên chúa đã sai đến vị ngôn sứ cuối cùng của người để truyền đạt những ấn trong sách khải huyền nhằm chuẩn bị nhân loại cho cuộc quan lâm của chúa giêsu kitô các thông điệp hình thành nên sách sự thật được tiên báo trong sách ngôn sứ Daniel về thời cuối ở chương 10 câu 21. Câu này tiết lộ về một cuốn sách bí ẩn mang tên Sách sự thật. Mọi sự được mặc khải cho ngôn sứ Daniel về tương lai và về thời cuối thì ở trong sách sự thật. Daniel chương 10 câu 21 Mãi cho tới khi lời tiên tri về việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI được ứng nghiệm vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, đúng ngày giờ của thông điệp, người ta mới nghiêm túc đón nhận sách sự thật. Các thông điệp kế tiếp đã được đăng tải trên toàn thế giới. Nhiều lời tiên tri đã trở thành sự thật và nhiều điều nữa sẽ được ứng nghiệm, đặc biệt là cuộc cảnh báo toàn cầu sẽ sớm diễn ra trên thế giới vì vậy bổn phận của chúng ta là phải cẩn thận lắng nghe những tiếng hô trong hoang địa vốn đang mời gọi chúng ta từ bỏ tất cả những gì là tội lỗi để trở về với đấng tạo hóa của chúng ta việc thẳng tay khước từ thông điệp sách sự thật sẽ đặt chúng ta vào hoàn cảnh nguy hiểm tương tự như những người đã khước từ các ngôn sứ ông Doan Tẩy Giả và sau đó là khước từ con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Sách sự thật Đừng bao giờ khước từ những ngôn sứ của Thiên Chúa. Thông điệp từ Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế đầy yêu thương của nhân loại – những thông điệp này trước hết giải thích cho tất cả các tín hữu của thiên chúa biết rằng điều cần kiếp bây giờ là phải hạ mình ăn năn thống hối và phải hiểu sự thật trong sách khải huyền của thánh do an tông đồ cuộc quan lâm của cha đang đến gần những dấu chỉ cho cuộc ngự đến này đã được mặc khải cho những người nhận biết những lời tiên tri được tiên báo từ rất lâu rồi hãy nhìn xem giờ đây các con thấy gì đừng bao giờ khước từ các ngôn sứ của thiên chúa đừng bao giờ làm tổn thương hoặc gây đau khổ cho các ngôn sứ của người dưới bất kỳ hình thức nào hãy luôn giữ im lặng nếu như các con nghi ngờ thì hãy cầu nguyện cho họ nếu các con tấn công các ngôn sứ chân thật thì bàn tay của Chúa Cha sẽ đổ lửa từ trời xuống để trừng phạt các con. Không một ai có thể ngăn cản được lời mà Thiên Chúa ban cho con cái của người. Đây là lời hứa của Chúa Cha kể từ lúc khởi đầu. Hãy lắng nghe tiếng nói của người. Các con hãy nhìn nhận rằng các con đang ở trong thời cuối. đừng cho rằng ngày ta quan lâm có thể hoặc sẽ diễn ra mà không cần đến sự trợ giúp của các tiên tri được sai đến để chuẩn bị cho các con xứng đáng để bước vào vương quốc của ta không một ai biết được sự thật trong các ấn của sách khải huyền như ta đã nói với các con trước đây các ấn đã được niêm phong trong sách sự thật cho đến thời cuối hiện nay ta, Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, giờ đây sẽ mở các ấn để chuẩn bị các con cho vương quốc mới của ta. Xin hãy đón nhận bàn tay ta khi ta giang tay ra kêu gọi và loan truyền lời mời gọi của ta đến mọi quốc gia. Đừng chống đối ta như người Pharisêu đã từng chống đối. Lần này các con phải nhận ra tiếng nói của ta. Đừng khước từ ơn tiên tri này Vì đây là sự can thiệp cuối cùng từ thiên đàng Để bảo vệ các con khỏi mọi nguy hại Hỡi tất cả các con Giờ đây hãy lắng nghe ta Ta mời gọi nhân loại từ thiên đàng Tất cả những biến cố đã được tiên báo Sẽ nhanh chóng xảy ra Chúa Giêsu đã phán rằng: Chiên của ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Nếu quý vị đầu tiên nghe những thông điệp sách sự thật, quý vị hãy mở rộng tâm hồn và cầu nguyện theo lời kinh nguyện dưới đây để Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí, linh hồn và ban cho quý vị ân sủng để nhận ra và lắng nghe tiếng nói của Chúa lời cầu nguyện xin ơn phân định của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin tuôn đổ tình yêu, ơn khôn ngoan và thông hiểu trên tâm hồn khiêm hạ của con. Xin tuôn đổ trên con ánh sáng của sự thật, để con nhận ra sự thật của Chúa giữa những dối trá đang lan tràn bởi Satan và những thiên thần xa ngã của hắn xin giúp con cầm lấy ngọn đuốc sáng và lan tỏa ngọn lửa của ơn thông hiểu cho tất cả những ai con gặp trong Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria chúc lành cho quý vị. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.